Chuyện thâm kín Chuyện thâm kín <laughs> Phương Thảo xin chào các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Chuyện thầm kín, một chương trình phát thanh dành riêng để cung cấp kiến thức, kỹ năng và tư vấn về sức khỏe tình dục. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời có mặt trong phòng thu của chương trình lúc này là tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, chuyên gia về nam học và hiếm muộn. Vâng, ờ, xin được ờ, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ đã dành thời gian đến với chương trình Chuyện thầm kín trong tối ngày hôm nay. Chào Phương Thảo và các bạn nghe đài. Tôi tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, hiện là giám đốc Trung tâm Nam học Kiếm muộn Hà Nội tại 23 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội. Xin được tâm sự cùng các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, để được chuyên gia của chuyện thầm kín giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến sức khỏe tình dục như tâm sinh lý tình dục ở nam nữ, những trục trặc trong chuyện chăn gối của vợ chồng, vào 18 giờ đến 19 giờ tối thứ năm hàng tuần. Các bạn nhớ gọi điện tới số máy 043 266 9494 và 043 266 9595. Nếu không có điều kiện gọi điện vào giờ này, các bạn có thể gọi tới số máy 043 266 9595 vào tất cả các ngày trong tuần. Tổng đài điện thoại của chúng tôi sẽ tự động lưu lại các cuộc gọi của các bạn để biên tập viên liên lạc lại giúp bạn kết nối với chuyên gia của chương trình. Trốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Các bạn thân mến, chủ đề của chuyện thầm kín đêm nay là kích thước có thực sự ảnh hưởng tới đời sống tình dục. Chúng tôi xin nhắc lại hình thức tiếp nhận câu hỏi của thính giả các bạn có thể gọi điện trực tiếp tới hai số máy là 043 266 9595 và 043 266 9494 vào 18 giờ đến 19 giờ tối thứ năm hàng tuần. Nếu không có điều kiện gọi điện vào giờ này thì tất cả các ngày trong tuần các bạn có thể gọi tới số 043 266 9595. Chúng tôi sẽ lưu lại câu hỏi của các bạn và chuyển tới chuyên gia của chương trình. Dạ vâng, à, trước khi anh em mình trò chuyện về chủ đề khá tế nhị ừ, của ngày hôm nay thì à, chúng ta sẽ nghe những cái trải lòng của cả hai giới về chuyện kích thước ạ. Cái việc kích thước của, của cậu nhỏ rất chi là quan trọng bởi vì mọi người thường có câu đùa vui là gọi là khoai to không lo chứ đói. À, nếu như mà nó bình thường mà mình thấy là nó không bị ảnh hưởng đến cái việc là À, sinh hoạt tình dục của vợ chồng thì cũng chẳng nên đặt ờ, vấn đề to hay nhỏ ờ, làm gì cũng ờ, rất là quan tâm bởi vì là mình sẽ thấy thiếu tự tin hoặc là cảm thấy ngại ngùng khi mà mình nó có cái kích thước rất là nhỏ Đối với tôi thì tôi cũng không nghĩ là to là quan trọng nhưng quan trọng là khi vợ chồng quan hệ thì cả hai đều thỏa mãn to mà lại không thỏa mãn thì đấy lại không phải là kết quả cuối cùng À, vâng vừa rồi thì à, chúng ta đã nghe ý kiến của cả, cả nam giới và phụ nữ về cái chuyện kích thước. Thế còn à, đối với bản thân anh Vệ thì cũng là một người đàn ông thì anh nhìn nhận về vấn đề này như thế nào? Thực ra kích thước của dương vật nó có tiêu chuẩn của nó, đúng không? Nhưng mà kích thước thì nó cũng không phải là vấn đề quyết định vấn đề tình dục. Đà. Vâng. Nhưng nó phải nằm trong giới hạn chuẩn. Ví dụ dương vật thông thường từ 12 đến 15 cm khi cương chẳng hạn. Đấy thì nó phải nằm trong chuẩn. Còn một số cái bệnh lý như là rối loạn sinh lý tình dục nhưng do là suy dục sớm chẳng hạn suy dục bẩm sinh chẳng hạn hoặc là một số bệnh về gen hoặc là một số bệnh lý khác làm cho hệ sinh dục nó rất bé đi thì rõ ràng đối với kích thước lại cực kỳ quan trọng vì đây là bệnh lý Dạ vâng, ờ, chúng ta cũng đã vừa nghe là cả hai giới có những cái quan điểm rất là khác nhau về cái chuyện kích thước. Ờ, đối với chị em phụ nữ thì đa số thì cho rằng là kích thước thì không quan trọng bằng cái cách yêu của người đàn ông ra sao. Vậy thì theo anh là cái kích cỡ thì nó sẽ ờ, có cái vai trò như thế nào trong cái cuộc yêu của cả hai vợ chồng? Như vậy là những người phụ nữ này rất may mắn là họ lấy được những người chồng có kích cỡ ở giới hạn bình thường. À. Đấy tức là trong khoảng dao động bình thường và nó không phải bị bệnh lý nhưng mà khi lấy những người chồng mà bị bệnh lý dương vật rất bé chỉ một hai cm chẳng hạn mà hệ sinh dục phụ rất kém phát triển thì hầu như quan hệ rất kém Đà. Vâng. và lúc ấy là đúng là là là không may mắn thật nhưng khi quan hệ tình dục với kích cỡ trong khoảng bình giới hạn bình thường thì cái quyết định vấn đề là độ cương của nó và thời gian xuất tinh Đà. Vâng. đấy chứ không còn vấn đề độ dài của nó khi cương lên có thể là 12 15 cm nhưng 12 cm chắc gì đã hơn 15 cm ừ. và đặc biệt trong lâm sàng chúng tôi gặp có những người sinh vật rất dài sinh vật rất dài nhưng khi quan hệ tình dục thì khi cương lên thì nó đã rất kém và quan hệ tình dục lại rất yếu và xuất tinh lại rất nhanh Vâng, và có một cái yếu tố mà chị em cũng rất quan tâm đó là cái cách yêu của các anh đàn ông ra sao nữa đúng không ạ? Đúng rồi, cách yêu cực kỳ quan trọng, cũng có màn dạo đầu này, rồi hưng phấn này, rồi hăng hái này và bắt đầu đấy, sau đấy màn dạo đầu đấy về quan hệ và thời gian quan hệ và chủ động là xuất tinh, đấy là vấn đề quyết định trong cuộc yêu. Vâng, à, như anh vừa phân tích thì có một số trường hợp là họ có uh, bất thường về kích thước thì nó sẽ gây những cái khó khăn trong cái sinh hoạt vợ chồng vậy thì uh, lúc này thì cái việc chỉnh sửa cái kích thước của cậu nhỏ thì nó có cần thiết hay không những người bình thường đặc biệt những người kích thước bé thì họ cũng muốn sửa Đấy. Vâng. trên thực tế lâm sàng chúng tôi gặp có những bệnh nhân này rất bé ví dụ như những bệnh suy dục tiên phát chẳng hạn hay là hội chứng Klinefelter chúng tôi nói lúc nãy dương vật chỉ một hai cm thì họ muốn là gì làm sao cho dương vật to lên dài lên để quan hệ nhưng khi ta to lên dài lên nên phải cương đầy đủ à. tức là phải tạo hình làm sao cho dương vật mới nó phải cương cứng được và quan hệ đầy đủ giống như những người có dương vật bình thường nhưng mà trên thực tế lâm sàng tôi nói rồi cũng có rất nhiều người đến lo lắng với mình những người trẻ cũng có già cũng có trong nước cũng có ngoài nước cũng có những người có con rồi cũng có sau khi đến với chúng tôi tâm tình là muốn làm cái vật to ra dài ra để mà gì quan hệ có thể nó tốt hơn nhưng mà sau khi khám chúng tôi phân tích và tìm những nguyên nhân cụ thể và chúng tôi phân tích cho phần lớn thì họ sẽ chấp nhận với những cái dương vật của mình như thế là tốt và nếu mà làm phẫu thuật một số trường hợp nữa chẳng hạn chúng tôi cũng đã làm nếu vì bệnh nhân thiết tha quá chúng tôi sẽ làm cho vật to lên dài lên nhưng mà thực ra vấn đề đó không phải vấn đề quyết định trong vấn đề tình dục vâng vậy thì với những cái trường hợp như thế nào thì chúng ta mới cần thực sự phải chỉnh sửa chỉnh sửa là những trường hợp ví dụ người như phải mất dương vật chẳng hạn hoặc là những người thương binh trước đây là ừ. người ta đã phải tạo hình lại dương vật bằng những cái xương sườn hoặc là xương ờ, vùng da cổ tay hoặc là người ta làm những vật dương vật giả để tạo dựng lại dương vật còn những vấn đề bệnh lý thì cũng phải tạo dương vật giả để làm sao quan hệ tình dục được vâng. nhưng đồng thời với dương vật giả của những người bệnh lý do dương vật quá bé thì người ta phải dùng thuốc nội tiết để làm sao khả năng cương cứng và khả năng ham muốn và khả năng xuất tinh sản xuất ra tinh dịch nó tốt lên Dạ vâng. À, ngoài những cái can thiệp về giao kéo thì à, có các cái bài tập hay là các cái loại thuốc nào mà có thể à, cải thiện được cái kích thước của nam giới như là một số các cái quảng cáo họ đã đưa hay không? Thực ra một số quảng cáo hoặc bảo là tập thế này mấy phút hay mấy ngày là dương vật có dài lên mấy mấy cm như thế là rõ ràng không không chuẩn mực tại sao dương vật cương cứng và dài ra là do tích tụ máu ở trong vật sốt và vật hang vâng. đấy tích tụ máu nhiều và căng ra làm nở cái vật sốt và vật hang ra thì nó làm cho vật dài và cứng lên thế là thì nó quan hệ tốt hơn còn những trường hợp là làm cho người ta nói là dùng thuốc như thế để cho tăng kéo dài ra là không thể đúng được vì các tế bào không không thể sinh sôi nảy nở ra khi dùng thuốc đó và cũng không thể là sinh sôi nảy nở một cách nhanh như thế nó trong mấy mấy ngày hoặc là mấy tiếng đồng hồ mà lại dương vật lại kéo dài được mấy cm là điều rất vô lý nhưng nó chỉ đúng ở góc độ khi dùng và những thuốc cương dương vật và khi dương vật đang mềm xỉu thì nó có thể tăng lên vài ba bốn cm là bình thường dạ. nhưng mà cái việc mà sử dụng những cái thuốc như vậy trong cái thời gian dài thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Thực ra trong điều trị ờ, làm cho dương vật cương lên kéo dài thực ra khi cương kéo dài nó quyết định vấn đề là tình dục còn vấn đề những thuốc người ta quảng cáo như thế là có nhiều yếu tố thứ nhất là không có dụng thứ hai là không rõ nguồn gốc thì vô cùng có hại thậm chí là thương tổn dương vật và thương tổn một cách âm thầm thậm chí kéo dài và sau này khả năng cương cứng cũng như ờ, khả năng hoạt động tình dục có thể bị ảnh hưởng Dạ vâng. À, thưa ông là có nhiều thông tin khuyến cáo về cái việc sử dụng các cái loại thực phẩm để à, tăng kích thước. Ví dụ như là một số các loại cá như là cá hồi, cá ngừ thì có một cái loại axit amin quan trọng giúp tăng hormone và có thể làm giãn nở các cái à, mạch máu. Vì thế mà à, khi mà ăn nhiều cá thì sẽ thúc đẩy lưu lượng máu đến nhiều hơn. Ờ, cái quan niệm như thế này thì có đúng hay không? Thực ra một chế độ dinh dưỡng tốt thì mọi cơ quan trong cơ thể đều tốt đấy cá hồi hay là những chất tốt đấy là những chất bổ chất quý không? thì chúng ta ăn thì không đơn đơn thuần là ừ. hệ thống sinh sản nó phát triển tốt lên mà nhiều cái hệ thống khác nó cũng phát triển tốt lên vâng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trừ những cái trường hợp mà bị bệnh lý thì uh, như bác sĩ Lê Vương Văn Vệ vừa mới chia sẻ trong chương trình thì cái chuyện kích thước của nhỏ không phải là cái vấn đề chính đem lại cái sự thăng hoa cho cuộc yêu mà như các bạn đã nghe thì đối với phụ nữ thì những cái âu yếm hay là những cái bút ve uh, đôi khi thì chỉ cần một cái cử chỉ rất là tinh tế thôi cũng đủ làm nên cái sự thăng hoa của cảm xúc. Vì vậy mà các anh nam giới cũng yên tâm để tận hưởng cuộc yêu một cách trọn vẹn ạ. Thưa bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cuộc trò chuyện để lắng nghe tâm sự và giải đáp một số thắc mắc của quý vị thính giả gọi điện tới chương trình ạ. Alo, xin chào bạn thính giả ở đầu dây. Ừ. Dạ. dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh có điều gì muốn chia sẻ ạ? À, tôi ờ, xin chào bác sĩ và chào chương trình. À, tôi ờ, Thanh Hóa nhưng mà có vấn đề là nó cũng là riêng tư mà cũng không nói với ai. Cho nên bây giờ nhân có cái chương trình này tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn bởi vì tôi, tôi, tôi xin hỏi bác sĩ xem là cái người cao tuổi tám chín mươi tuổi mà bây giờ vẫn còn có cái chuyện yêu đưa yêu thương và có cái sự tình dục thế thì có cái vấn đề gì là khác khác thường không ạ Dạ vâng, xin mời à, bác sĩ ờ, Lê Vương Văn Vệ. Ờ, tôi tiến sĩ bác vâng. sĩ Lê Vương Văn Vệ. Thực ra cái dạ. à, người ta cũng nhiều người đến bảy tám mươi tuổi vẫn quan hệ tình dục được. Vâng, Nhưng mà khả vâng. năng tình dục nó không được hăng hái như trước đây và người ta cũng có nhu cầu quan hệ tình dục và đấy là chuyện bình thường anh ạ. Vâng, cảm ơn. Và tôi xin hỏi tiếp. Vâng, xin mời bác. Việc, vâng, cái sự việc xảy ra ở chúng tôi đây là chúng tôi người thì ờ, trên 80 tuổi rồi, người thì trên 70 tuổi và hai bên đều là là là mất vợ đang mất chồng thế nhưng mà gặp nhau vẫn thì chúng tôi đều rất là khỏe vẫn là hăng hái vui vẻ tươi vui nhưng mà trong cái quan hệ này thì chúng tôi thấy rằng về pháp luật thì đây là một vấn đề để được pháp luật công nhận nhưng mà con cái nó cũng có người ngăn cản vấn đề là có nghĩa là anh muốn đi đến quan ờ, kết hôn đúng không nhưng mà con vâng, cái không vâng. đồng ý thế vâng, vấn đề thế này ừ, vấn vâng, đề vâng, xã hội là chấp nhận đúng không vâng, xã hội chấp nhận con cái một số chấp nhận và một đứa thì một số đứa chắc trẻ ít tuổi nó không chấp nhận đúng không anh? Vâng. Ừ, thế vâng. thì dần dần chắc cháu nó sẽ hiểu được ý kiến các anh và tôn trọng vâng. các anh và người anh cả là sẽ là người quyết định vấn đề vâng. đó đúng không? Thế chúc vâng. anh là hạnh phúc nhé, tìm được vâng, người tôi, mới. Tôi tôi xin hỏi tiếp ạ. Thế nhưng mà trong những việc này chúng tôi thấy rằng hai chúng tôi cứ vẫn thường xuyên gặp nhau mà con cái nó ngăn cản, nó còn ngăn cản không cho gặp nhau nữa thì chúng tôi cũng vẫn vì cái sự yêu đương và cái sự nó, nó, nó thiết tha với nhau gắn bó với nhau tình sâu nghĩa nặng cho nên là cũng có cái lúc gặp nhau và có qua sự, sự tình dục cũng có sự là quan hệ tình dục thế nhưng mà trong cái sự quan hệ tình dục á là cái người phụ nữ á, thì rất là hăng hái và trong khi quan hệ thì bất tình dịch, dịch cũng có dịch để tiết ra rất trào nhưng mà trong khi đó người phụ nữ lại không muốn cho cái dương vật vào bên trong mà chỉ là để bên ngoài thôi thì ở đây không hiểu là, là nó có cái vấn đề gì nhưng mà như thế là nó không thoải mái thì xin hỏi trong là bác sĩ trong nghĩ trong vấn đề này có vấn đề gì chắc là đây vấn đề tâm lý của chị cô ta chị chị ta thôi còn là khi cho dương vật vào thì hoặc là nó khô quá anh phải có dung, dung môi nhá có dịch không, môi vào không, không, không phải chưa? khô quá đâu ừ. không phải khô quá Đấy. tôi thôi theo dõi là vấn đề tiết dịch ra rất nhiều vâng. nhưng mà có cái là khi mà dịch tiết ra của người dương vật thì không muốn cho vào để túi ra xung quanh thôi thì vâng. ở ờ. đây là với cái quan niệm thế này này tôi hiểu là cái người phụ nữ này cái bà này á bà sợ là cái, cái nghe cái tin là cũng có những cái trường hợp là người đàn ông chết cái tên bụng vợ và thứ hai là bị cắm họng do đó cho nên là cái người phụ nữ này á, là sợ cái chuyện đó thì như vậy là có đúng là cái chuyện thế này thì thế là... thì thế này thế là anh lại làm tư tưởng như cô ấy Đúng không? Dạ. Vì cô dạ. ta lo cho lắng như thế anh phải làm tư tưởng cho cô ta và bảo tôi vẫn khỏe, không gì đáng sợ cả. Chúng ta hãy yêu dạ. nhau và vui vẻ với nhau. Thôi, chương trình xin chào anh, chúc anh hạnh phúc. Vâng, cảm ơn vâng, bác đã tham gia chương trình. À, chúng tôi xin tiếp tục nối với thính giả tiếp theo ạ. Ừ, dạ, dạ em chào chị ạ. À, bạn có điều gì muốn chia sẻ hay là muốn được bác sĩ giải đáp? Chúng tôi đang lắng nghe bạn đây ạ. Ừ, thưa chị là em đang hỏi là bây giờ chồng em thì vẫn như vậy tại sao là cái lời quan hệ thì, có nghĩa trong cái phần âm đạo của em thì em đi khám là là bình thường không làm sao hết cả nên chồng em thì nên là cũng ở cái đầu đầu tim ạ nên cái mụn như là một mắt tịt ạ muốn bên tư vấn tư vấn cho sao ạ à, dạ vâng rồi được thế này nhé, các bạn yên tâm cái vấn đề này không đáng ngại đây là một cái pan pandilom tức là cái cái u sùi nhẹ nhẹ rất mềm mềm của cái, cái đầu gờ dương vật do nhiễm virus thôi nó cái này thì không đáng ngại có thể bạn đến một trung tâm nào đó uh, họ điều trị cho bạn trung tâm uh, tiết niệu cũng được nam học cũng được hay là nam học hiếm muộn chỗ chúng tôi chỗ việt bỉ chúng tôi cũng được người ta dùng tia laser để bắn thổi nó bay nó đi và nó sẽ khỏi chuyện này rất đơn giản chị ạ nhé vâng còn như vậy là chị không phải quá lo lắng về vấn đề của mình vâng cảm ơn chị đã tham gia chương trình vâng, vâng ờ, chúng tôi xin tiếp tục nối với thính giả tiếp theo Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Chúng tôi đang lắng nghe đây ạ. Tôi năm nay là 58 tuổi rồi. Vâng, tôi tên là Thanh. À, quê ở Kỳ Anh thính Tĩnh. Vâng ạ. 58 tuổi mà tôi à, thì bây giờ tôi có cái à, tư vấn với tôi thế là vợ bây giờ nó có ảnh hưởng phụ khoa đấy. Vâng. Thì, vâng vâng thì bây giờ quan hệ tình dục thì ờ, cũng cũng dám nữa thì bây giờ ờ, nhờ bác sĩ tư vấn cho xem để chữa như thế nào và đi hết bệnh viện này bệnh viện khác không không khỏi chứ ạ. Vâng, bác đã đi những bệnh viện nào rồi ạ? Đi bệnh viện à, huyện rồi, đi bệnh viện tỉnh rồi. Vâng. Vâng. Và khi đó thì họ có kết luận à, rằng vợ của bác bị làm sao ạ? Họ họ kết luận là vợ là bị ảnh hưởng phụ khoa nặng, họ chỉ bảo thế thôi. Vâng. Có thuốc điều trị gì không ạ? Dạ, có họ cho thuốc về đặt ờ, thuốc điều trị ờ, thuốc viên uống đấy. Mà tôi là vợ thì Như vậy là thế này, tôi. như vậy là rõ ràng là anh hiện nay vấn đề tình dục của anh là do vợ. Cần thiết đúng không? do dạ vâng. Dạ vâng thế thì à, dạ. anh phải ờ, đưa chị khám và điều trị tức là theo tôi nghĩ đấy là một trong hình thức là nó do viêm lộ tuyến cổ tử cung hoặc là ứ à. dịch vòi tử cung sau nó à. chảy dịch vào âm đạo và chảy dịch vâng. vào vòi tử cung chảy xuống âm đạo cho nên khi nó bị ảnh hưởng đến quan hệ tình dục đặc biệt là viêm lộ tuyến cổ tử cung anh hiểu chưa cho nên anh phải chú ý điều đó khi vâng. chú ý điều đó thì là có khi điều trị bằng laser hoặc đốt điện nó sẽ khỏi anh yên tâm nếu dạ. mà đi trị các nơi không khỏi anh đưa chị ra chỗ phụ sản trung ương hoặc đến à, hai ba nguyễn văn trỗi trung tâm nam học hiếm muộn việt bỉ chúng tôi sẽ chữa giúp cho anh à bà, báo cáo bác sĩ rồi khổ quá tôi là bị khiếm thị à, à, không không đi được <laughs> thôi mình mình cố đi thôi à, à, vậy thì bác có thể nhờ người nhà có thể đưa bác gái ra ngoài hà nội để điều trị được ạ vâng vâng vâng cảm ơn nhé dạ vâng cảm ơn bác đã tham gia chương trình À, vâng, à, thưa bác sĩ, à, bây giờ chương trình đã tiếp tục nhận được à, những cái tín hiệu điện thoại tư vấn từ thính giả gọi tới. À, chúng ta sẽ cùng nghe câu hỏi của vị thính giả tiếp theo. ạ. Quan hệ bằng đường mồm mà âm não có bị bẫy không bác sĩ? Mình hỏi bạn nhé bạn bị có bị liệt nửa người không hay bị dị tật gì không? Không ạ. Thế, thế mà tại sao bạn nói nó bị ảnh hưởng của như thương tổn từ não? À, bị à, xe máy bị nghẹt ạ. À? bạn nhưng, bị ngã xe máy và nhưng mà như vậy bình thường bạn có quan hệ dường như người bình thường được không được ạ ừ. thế này này quan hệ ờ, tình dục có rất nhiều kiểu đúng không một trong những kiểu quan hệ tình dục đấy là quan hệ bằng miệng thứ nhất là phải bạn tình phải không bị bệnh lây qua đường tình dục thì với quan hệ như thế bình thường được nếu không rất nguy hiểm bạn nhớ một điều như thế nếu vợ mình hoặc là bạn tình của mình không bị bệnh còn nếu như bạn quan hệ ngoài luồn thì bạn rất nguy hiểm dễ mắc cái bệnh cực kỳ nguy hiểm như lậu giang mai vào cả miệng và các thứ. Thế chúc các bạn có một cuộc tình tuyệt vời, không bị bệnh lây qua đường tình dục. Và nếu sau này bạn có nhu cầu sinh sản, bạn hãy đến chỗ tôi, ờ, tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ và bạn đến chỗ bệnh viện Việt Bỉ nhé, trung tâm Nam học huyết muộn Việt Bỉ, tôi sẽ giúp cho bạn và giúp cho rất nhiều người liệt nữa người có thể quan hệ và có thể có con bình thường. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng tôi xin ờ, tiếp tục ờ, nối điện thoại với thính giả tiếp theo. Alo. Alo. Dạ vâng, xin mời anh. Anh có ừ, điều gì muốn chia sẻ cùng với chương trình ạ? Vâng, à, báo cáo chương trình là ừ, tôi năm nay là, là mới 56 ờ, tuổi. Dạ vâng. Thế mà ờ, sinh lý tôi cảm thấy nó nó yếu quá thì khi hai vợ chồng quan hệ với nhau thì nghe nó, nó gọi trên bảo dưới không nghe ấy thì tôi cứ phải dùng cái cái thỉnh thoảng tôi ví dụ một tháng là tôi dùng một uh, sinh hoạt một lần hoặc hai lần thì tôi phải lại ra hiệu thuốc tôi mua cái ờ, thuốc ờ, nó gọi là để cương dương đấy vâng thế nhưng mà uống cái thuốc đấy vào cái thì mình sinh hoạt xong rồi ngày hôm trước hôm sau nó cứ đau đầu mấy ngày liền thì ờ, tôi muốn hỏi chương trình xem là có cái cách nào không để tư vấn giúp tôi để tôi đỡ phải dùng thuốc ấy mỗi một lần là vợ chồng sinh hoạt với nhau rồi cứ phải mua cái thuốc ấy nghe tôi thấy nó nó, nó phiền toái quá mà lại nó xong rồi dùng nó cứ đau đầu là nó như thế nào vâng xin hỏi anh là cái việc dùng thuốc đấy là anh được ai tư vấn hay là mình tự mua tôi tự mua vì uh, thuốc nó bán thì tôi cứ tự mua cái thuốc mà nó cái hộp màu nó vàng cái hộp nó to bằng ngón chân cái mà màu nó vàng mà mà nó có, có in hình có con kiến ấy, mà thuốc cái nó thuốc uh, hình như là thuốc đông y thì phải anh còn nhớ được cái tên thuốc là gì không ạ không à tôi không nhớ tên đâu Vâng, tức là mình cứ ra hiệu thuốc và mình à, nhờ người bán thuốc tư vấn cho mình đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, thế thì bây giờ uh, tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ sẽ à, có cái lời khuyên cho anh ạ. À, chào anh, như vậy bây giờ vâng. anh có mỗi ờ, nhu cầu tình dục chứ không sinh sản nữa, đúng không? Vâng. Mà khả năng tình dục vẫn muốn kéo dài. Thế thì bây giờ chúng ta chữa để quan hệ tình dục chứ không phải chữa như tuổi trẻ để quan hệ tình dục và duy trì khả năng sinh sản. Như vậy anh dùng thuốc là đúng, nhưng mà một tháng đôi lần là được nhưng mà anh à. không nên dùng cái thuốc mình đã uống đau đầu nữa vì sildenafil có thể gây đau đầu và vâng. một tác dụng phụ của nó là một thứ hai là anh nên mua thuốc ví dụ viagra là, là hoặc là sildenafil hoặc là những thuốc mà nó bán có có kê đơn có kê đơn à. là một thứ hai nó là không dùng những đấy là những thực phẩm chức năng của của đông y thì anh bỏ cái thuốc anh uống đau đầu đi và trong khi ngày nào anh uống thuốc này thì trước đó và sau đó anh không được uống rượu wow. Vâng. không uống thuốc nào khác wow. Vâng. Đấy, thì vâng. nó cải thiện được thầy chúc anh may wow. mắn và thầy vâng vâng rất cảm ơn chương trình nhé dạ vâng cảm ơn anh đã tham gia chương trình đừng ngần ngại chia sẻ những điều khó nói chuyên gia của chuyện thầm kín sẽ gỡ rối cùng bạn Um, thưa tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, uh, có một thính giả đã gửi thư về chương trình, uh, đó là bạn Dũng ở Nghệ An có muốn hỏi một câu như sau, đó là chiều dài 10,5 cm thì có phải là hơi nhỏ so với người bình thường hay không và có ảnh hưởng đến việc sinh con sau này hay không và sau khi mà em làm tiểu phẫu cắt bao quy đầu thì có thể tăng chiều dài một cách tự nhiên hay không? Xin mời uh, tiến sĩ tư vấn cho bạn Dũng. Như vậy hiện nay bạn là đo 10,5 cm tức là 11 cm nhưng bạn phải đo khi nào và ừ. đo từ góc nào tức là nếu mà xỉu mà đo như thế thì cương lên nó có thể là 14 15 cm yeah. thế thì cũng không gì đáng ngại nhưng mà bạn phải hẹp bao quy đầu cho nên cái bao quy đầu nó kéo cái dương vật lún lại cho nên bạn phải cắt bao quy đầu đi thì nó vươn lên tự nhiên có thể lên được 10 từ 10 lên được 13 14 cm đây là bình thường còn để muốn biết có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này hay không thì bạn phải đi kiểm tra sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân tức là kiểm tra những bệnh lây qua đường tình dục và phải kiểm tra đặc biệt là tinh dịch đồ thầy thuốc sẽ cho bạn những thông số bạn có tinh trùng trong tinh dịch hay không và tinh trùng ở trong tinh dịch như thế nào số lượng bao nhiêu hoạt động như thế nào sống chết cho làm sao vận động như thế nào và bạn sẽ biết được khả năng sinh sản của mình cái việc mà kiểm tra tinh dịch đồ thì ở những cái cơ sở như thế nào có thể thực hiện được thực ra để làm một tinh dịch đồ chuẩn không phải là dễ nhưng mà để xét nghiệm một tinh trùng kể cả trên casa tức là cái máy thì không phải là khó à. không khó nhưng để làm chuẩn mực thì đó là vấn đề phức tạp người ta phải đo được vì trên cái máy cà sa nó thì không đơn thuần đo tinh trùng không đơn thuần đo chỉ một cái buồng một đếm mắc lơ và như thế nhiều khi người ta đưa cái buồng đếm không phải là mắc lơ và ở các vị trí khác nhau người ta lấy tinh trùng thì mật độ nó cũng khác nhau dạ. vì độ ly giải trong một ml hàng triệu con nhá độ ly giải nó rất khó à, độ ly giải và lấy nó mật độ nó đồng đều rất khó ngày xưa ta làm rất thủ công pha loãng rất nhiều thì độ khi đã pha loãng càng cao thì độ chính xác càng lớn và khi độ động đặc càng cao thì độ chính xác càng giảm nhưng ở máy và một số thiết bị khác phải cần có những người có kinh nghiệm và làm đúng phương pháp thì khả năng chính xác của tinh dịch đổ với, với, với cao được Ừ, như bạn Dũng ở Nghệ An thì bạn có thể đi đến đâu để có thể ờ, kiểm tra được vấn đề này? Có thể về trung tâm năm học Việt Đức hay là trung tâm năm học hiếm muộn Việt Bỉ chúng tôi chẳng hạn. Uh, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin tiếp tục nối điện thoại. Alo. Dạ vâng, xin mời bạn có điều gì muốn chia sẻ cùng với chương trình? À, tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi năm nay 27 tuổi đã có vợ nhưng mà trong quá trình à, hai vợ chồng quan hệ với nhau ấy, thì à, tôi chỉ được khoảng hai ba phút là xuất tinh. Vậy tôi muốn hỏi bác sĩ là như thế thì có phải là xuất tinh sớm không? Và cái um, cách chữa trị như thế nào để à, làm hết cái, cái này? Vâng, xin ờ, mời tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ ừ. sẽ tư vấn cho bạn. Bạn cho tôi hỏi cái thế thì bạn có đã có em bé nào chưa? Dạ, chưa, bọn em mới cưới nhau ạ. Ừ. Thế này nha, trong xuất tinh có rất nhiều xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, không xuất tinh và xuất tinh ngược. Nhưng bạn như vậy là xuất tinh mà cuộc tình trọn vẹn bạn phải nhớ, cuộc tình trọn vẹn là thỏa mãn cả đôi, tức là bạn và vợ bạn phải thỏa mãn. Đúng không? Thế thì thường 2 phút là nhanh, người gọi là xuất tinh nhanh. Thì xuất tinh nhanh có nhiều yếu tố thì một trong những yếu tố đó là gì? là cái bệnh lý rối loạn nội tiết của bạn rối loạn nội tiết sinh lý tình dục hoặc là cái hệ mạch hoặc hệ thần kinh cảm giác ở dương vật của bạn nó nhanh quá còn hệ mạch nó phình nó to quá và máu đến dương vật nuôi dương vật và đi thoát khỏi dương vật rất nhanh đấy và cơ thắt gốc dương vật nó không được tốt có nghĩa là bạn bị bệnh xuất tinh nhanh và muốn được chữa thì bạn phải đi kiểm tra sức khỏe sinh sản của bạn tức là đánh giá xem khả năng nội tiết thế nào và nguyên nhân nào là gây xuất tinh nhanh vì có xuất tinh nhanh bẩm sinh và xuất tinh nhanh mắc phải đấy và khả năng cương cứng của bạn như thế nào có tốt hay không nhiều cái bệnh xuất tinh nhanh nó khác cách điều trị với triệu chứng của sinh lý tình dục bị kém cũng gây xuất tinh nhanh vâng xin hỏi là bạn ở địa phương nào ạ tôi đang ở thành phố yên bái ạ ở Yên Bái thì có nơi nào có thể xét nghiệm cũng như là kiểm tra được vấn đề này hay không? Cái vấn đề này chắc chắn bạn chắc là bạn phải bạn phải về về Đức hoặc là về cái trung tâm Nam học cái một Việt Bỉ ở hai bang nguyên chuỗi của chúng tôi rồi. Vâng, như vậy là nếu như bạn có nhu cầu muốn kiểm tra về uh, vấn đề uh, xuất tinh của mình có bình thường hay không thì xin mời bạn đến địa chỉ mà tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ đã tư vấn ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Vâng, xin mời thính giả tiếp theo đang chờ ở đầu dây. Xin chào bạn. Dạ, chào chương trình chào chị ạ. Vâng, em là Lê Ngọc Trang Anh. Năm nay em 41 tuổi thì em cũng uh, có cái chuyện mà cũng khó nói chị ạ. Thì em thường xuyên nghe trên này chỉ em ở nhà thì chỉ có được nghe đài làm bạn thôi thì em có chuyện này em khi gọi là chuyện thẩm kín thì em cũng muốn chia sẻ cùng chị cái chuyện mà nói chung là chăn gối vợ chồng mỗi lần vợ chồng gần em thì em rất đau đớn khó chịu một cảm nó nó nó đau một cảm như là mỗi khi mình xong mà mình muốn đi đi đi tiểu là cảm như, như là nó bụng phù lề à, như vậy là mỗi lần ờ, gần chồng thì bạn cảm thấy bị đau rát đúng không mỗi lần mà chồng ờ, gần gũi mình xong mình lúc ý là mình đứng muốn đi vệ sinh mình rửa cái thì cảm nó đau một kiểu như là nó bị phù lầy nhưng mà bị lâu chưa em bị lâu chưa em hay là mới này thôi hay từ hồi trẻ cách đây 3 năm thì em không có kinh sau 3 năm sau đến bây giờ em bắt đầu trở lại thì mỗi lần em đi vệ sinh thì em mới người nó mệt mỏi đau người nhức mỏi mà mỗi lần gần chồng thì em lại cảm thấy rất sợ hãi rồi. Vâng, à, như vậy là chúng tôi đã hiểu được tình trạng của bạn. À, bây giờ mời bạn nghe bác sĩ Lê Vương Văn Vệ tư vấn nhé. Thế này em này, nếu mà em đã mất kinh bao lâu thì dạ. lại có kinh lại? Em mất ừ, độ 3 năm, năm em 38 tuổi thì em mất 3 năm sau khoảng độ nửa năm nay thì em lại có kinh trở lại. Nhưng có đều không? Hay ra huyết em, thôi? Ừ, tháng nào em cũng bị nhưng mà nói chung là trong máu của em nó, nó không được đỏ thế thì thế thì em cần kiểm tra đi kiểm tra đi tại sao vì thế này quan hệ tình dục của em cái tuổi này là ờ, cái sự bài tiết của cái estrogen và progesterone hay là quyết định chất nhầy của âm đạo nó bị giảm xuống mà khô âm đạo khô âm đạo thì nếu mà bình thường không viêm nhiễm ở trong không lạc nội mạc tử cung không có những thương tổn ở cổ tử cung âm đạo thì người ta dùng thuốc để bôi nhưng mà em phải khám phụ khoa xem có viêm nhiễm hay không có những khối khối u ở trong hay không thì sau đó thì em mới được dùng thuốc để bôi trơn âm đạo và dạ. khi nó không có thuốc bôi trơn âm đạo tức là nó khô âm đạo thì quan hệ nó rất rát và đau khó chịu đấy là em mắc phải chứng khô âm đạo thế thì phải dạ. dùng thuốc nhưng mà khi dùng thuốc em nhớ một điều nhé là phải khám phụ khoa xem có viêm nhiễm hay không à, em à, đặt vòng năm nay làm được 12 năm rồi em chưa tháo ra thế thì em lấy vòng ngay đi em lấy vòng à. ngay đi vì mục tiêu đặt vòng là ngừa thai mà bây giờ em không thể có thai được nếu hành kinh như thế này đấy em phải lấy vòng ngay dạ. và xe kia xem nó có viêm nhiễm được không? em ờ, không đều nghĩa là có đều nhưng mà máu của em nó không nhỏ thì là không chức, chức năng hai buổi trứng rất kém rồi em hiểu vâng. chưa và em làm mất kinh cái đây hồi 38 tuổi cái cho nên anh khuyên vâng. em là lấy vòng đi tránh hiện tượng viêm nhiễm và vâng, nhưng bây giờ em bị kinh trở lại kinh trở lại cũng không thể có à, không có thai được đâu Vâng, như bạn vừa mô tả thì máu là máu đen chứ không phải là máu tươi. Vì vậy mà bạn nên đi kiểm tra lại để cho nó cẩn thận. Dạ. Vâng, cảm ơn bạn đã tin tưởng gọi điện tới chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình Chuyện thầm kín hôm nay xin tạm dừng. À, hy vọng những lời khuyên của chuyên gia đã giúp các bạn giải tỏa được những điều khó nói.